À, trước khi đi mà để phân biệt một câu uh, Thái với cái, thì anh phân biệt một cặp to cho mọi người xem luôn không? Không, để để, để, để, để cho coi để, à, coi này. Nè. Bù câu hai gạch. Đây là con bù câu uh, Thái. Nha. Và con bù câu Trung Quốc là một không có hai nha bù câu thái là bù câu trung quốc hiện giờ à, ngoài miền bắc nuôi là chỉ là một giống ở trong đây ờ, trong miền Nam á, là kêu Titan lý do thì Titan Thái không mình nhập bên Thái mình nhập ở bên Thái về còn ở ngoài ờ, các bạn ngoài miền Bắc á, thì nhập bên Trung Quốc là chỉ biết bù câu Pháp thôi bạn biết các bạn ờ, biết là giống bù câu này ở đâu đầu tiên có không chỉ có Ấn Độ thôi Pháp là bồ câu nhỏ bồ câu trắng là giống ở Pháp con này là giống của Ấn Độ sau này Thái Lan nó mới ờ, nhập qua bên ờ, về nuôi lý do gì ở Thái Lan nuôi nhiều không để nói cho bà con nghe ở Thái Lan nhiệt độ không cao hơn 38 không dưới 25 là nuôi quanh năm suốt tháng năm này tháng nọ còn ngoài Trung Quốc hạ xuống nhiệt độ âm mấy âm mấy độ C âm mười mấy độ C tiêu ngoài miền Bắc âm xuống cũng cũng cũng tiêu à, thành thử ra Thái Lan lúc nào cũng có giống mình nhập Thái Lan mình kêu giống titan Thái Lan còn các bạn ngoài Bắc thì mấy bạn kêu Pháp ok đó, chỉ vậy thôi chứ nhiều người, ta comment lên nói thằng đó nói xạo nó phép câu like mình hôm nay mình nói rõ lại là bù câu ngoài Bắc bù câu trong Nam là một giống trong Nam chỉ có một cái nhập trực tiếp bên Thái về còn ở bờ ngoài Bắc thì mua ở Trung Quốc vân vân đó là mình không nói mua như, như thế nào là mình không nói nếu cần thiết điện thoại cho mình chỉ chỗ cho mua bồ câu Trung Quốc à, vậy thôi nhưng mà mình không có dám nói là, ờ, là, ờ, là mấy cái chạy khác như thế nào ờ, nhưng hôm nay mình nói rõ là bồ câu Titan Thái Bù Câu Pháp Hoài Bắc là một có cái là mình nhập trực tiếp bên Thái về là mình kêu Bù Câu Titan Thái còn Hoài Bắc thì giờ kêu bằng Bù Câu Titan Pháp là Bù Câu mua Trung Quốc thì giờ ở bên Trung Quốc mình nói nghe là giờ ở bên Trung Quốc nha nó không bao giờ kêu bù câu của Pháp mà nó kêu bù câu Thái các bạn đi qua Trung Quốc đi các bạn thấy là cái bù ờ, câu ờ, Trung Quốc nó không bao giờ nó kêu bằng bù câu Trung Quốc là, là đó nó không bao giờ kêu bồ câu pháp mà nó kêu bồ câu thái tại nó qua thái nó mua mình qua thái mua cũng vậy thôi muốn bao nhiêu cũng có hết mà với điều kiện bên mình bồ câu của mình nha không cho ăn không cho uống 15 ngày còn ở chỗ khác mình không có không biết nhưng mà cần hay thích để ờ, lấy một bên trực tiếp nhập bên pháp ở bên Thái Lan một cái thì bạn cứ nhập đâu đi ngoài trại Minh Dũng nha cứ coi đi để uh, 10, 15 ngàn, không ăn không uống bỏ lên xe mình chở ra ngoài Bắc chở vô Nam chở ra Bắc chở vô Nam 10 vòng thử coi chim nào bồ câu nào chết trước đó là, là mình là, là, là, dám cam đoan của mình thử rồi hiện giờ mình ờ, là, giao ờ, rất nhiều ngoài Bắc chẳng hạn như giờ ờ, ờ, ờ, bắc giang hay là hòa bình hay là, ninh bình thanh hóa hải dương mình đi nó quả có chết con nào đâu mình nuôi đi nó, nó, nó, nó bị tắt đường nữa rồi mình bị nước ngập nó ra trời mưa nó lạnh nữa nó, nó có chết con nào đâu vẫn thành công nha hôm nay mình nói cái giống à, là, là, là như thế rồi à, hôm nay mình nói đến con giống trống mái và con giống xuất xứ nguồn gốc tại vì ở nước Việt Nam này có hai người để có giấy phép để để để để nhập à, chim về thôi chỉ hai người thôi mình và một người nữa mình là không nói à, từ từ à, à, các bạn biết người đó cũng ở ngoài Bắc thôi hôm nay mình chỉ nguồn gốc con chim bồ câu titan thái là ở ấn độ nha các bạn xin nói lại cuối cùng tại vì ờ, cái nguồn gốc của đầu tiên ai cũng biết nói bồ câu pháp pháp chỉ bồ câu trắng thôi bồ câu nhỏ nhỏ là là là là, là, là, là bồ câu pháp thôi là bồ pháp thật ra là bồ câu đó là thật ra là bồ câu ờ, của titan này hay là của ấn độ nguồn gốc tại mà hiện giờ là mình ờ, có chi nhánh bên Ấn Độ và có chi nhánh bên Thái Lan bên Ấn Độ mình có hai người ờ, công nhân ở bên bên Thái Lan mình có 10 người ờ, công nhân ở bên Thái Lan đó. mình xin nhắc lại một câu Titan này của bên trại bên Dũng là là cũng giống một câu ờ, pháp của của ngoài Bắc nhưng mà mình trực tiếp của Thái Lan còn về cái trực tiếp của ai thì mình không biết xin nói và nhiều khi những cái nguồn mà ở các à, khu vực khác họ nhập về thì nó nó không đảm bảo chất lượng đúng không anh Nam biết không à, mình đâu biết đâu hồi ờ, hồi năm 95 á thì h 5 n một cửa khẩu đóng hết luôn đóng hết toàn bộ mình đi ra ngoài ờ, cái chợ ở thành phố Lạng Sơn chợ Giếng Vuông mình nói tên đúng chợ luôn á ai muốn mua bồ câu của Trung Quốc thì hãy ra chợ đó mua mua bao nhiêu con cũng có tại ờ, Trung Quốc nó giác ờ, mình nhập lậu mà mình mua mình mình, ờ, mình giác từ núi giang qua nó giác làm bao bao qua nó đổ ra vậy đó rồi xong nó cho ăn lên nứt bù diều về để giống khó lắm cũng được nhưng mà khó lắm nó hao cũng 80 phần trăm mà cũng có người nuôi được nhưng mà khó thành công lắm à, lúc đó mình mua về mình thử rồi thất bại và cái con của nó nó có cân lượng nó trọng lượng nó có nặng bằng cái bồ câu hiện tại của mình không anh bằng nhau hết nói chung là cái giống bồ câu này là bằng nhau hết về kỹ thuật nuôi á nhiều người ta nuôi đủ thứ hết mình ở đây là đặc biệt nha ba loại à, thứ nhất lúa mạch thứ hai cá măng cò thứ ba là cá gà giò xong mình không có nuôi gì hết mà mùa câu với điều kiện không bao giờ chết mùa câu uh, nhập bố mẹ không bao giờ chết thì người ta hay ờ, hay gọi anh là vua bồ câu thì anh có thể chia sẻ một chút xíu về thông tin này không ạ? Mình không phải là vua bồ câu đâu, còn tại vì còn nhiều người nhiều hơn mình nữa mình không dám nói mình vô bồ câu nó lan cái khiêm tốn đấy chứ à, tại vì mình có cái như vậy à, mình chỉ ờ, người ta nuôi bồ câu mình chỉ người ta mở nhà hàng chỉ quán ăn nữa rồi thậm chí là mình ờ, các bạn đã biết rồi ờ, người ta đặt cho mình là vua bồ câu lý do gì là mình 15 tháng 7 âm lịch mình cho mình tặng người ta nhiều quá người ta đặt cho mình tên đó là vua bồ câu thật sự mình không có nhiều đâu còn nhiều người nhiều hơn lắm và 15 tháng 7 năm nay thì không biết mình có cái chương trình sắp tới để có gì bà con nông dân à, nắm thông tin không anh cứ ờ, liên lạc với mình trước ờ, trong vòng 10 ờ, ngày năm nay mình tặng hơi nhiều á nhưng mà mình không biết có nhiêu à vậy là bây giờ mà những cái người mà họ muốn nhận được cái, cái sự hỗ trợ của anh thì cái gì họ cứ comment ở dưới cái clip này anh ha à, comment dưới clip thì anh em mình sẽ tổng hợp lại đúng không đúng rồi hãy cứ liên lạc rồi điện thoại hay là comment cho mình rồi, rồi ờ, không cần mua con giống của mình đâu nha ai mình cũng tặng hết à, là, là, là, hôm nay mình nói ờ, ờ, nó có hai chủ đề chính là coi như là con trống máy để cho các anh các chị ở những trại khác nói mình nói phát và con giống titan thái trên đời này không có có mình là titan thái này mình nhập trực tiếp bên thái về nha còn ngoài các bạn thì ờ, nhập ở ờ, ờ, ở đâu thì các bạn kêu cái gì các bạn kêu mình nhập thái kêu thái mình nhập ấn độ kêu ấn độ mình nhập pháp mình kêu pháp nhưng mà hầu như là bây giờ là à, theo như trại Minh Dũng thì mình cứ thống nhất cái tên gọi là Titan Thái đúng không anh? Tại vì đúng. nó chuẩn hơn đúng không? Đúng. Hiện giờ trên thị trường Việt Nam nó có bốn loại giống chim bồ câu thứ nhất titan thái thứ hai là bù câu mi mắt mỏ đỏ mắt đỏ màu trắng cái titan thái cũng có màu trắng nữa nha đó mình nói có có hai là giống nó lai với nhau nhưng mà hai con này là trọng lượng nó bằng nhau nhưng mà là, là, kinh tế nó, nó, nó, nó chênh lệch có một hai ngày đó là của mình không được nói tới thứ ba là giống bù câu sim cũng trắng tinh luôn mắt đen đuôi dài thứ tư là bù câu pháp lai pháp lai là pháp thường của mình hồi xưa giờ ở đây con nhỏ xíu à đó là là, là, là pháp lai thịt đen là, là, là có bốn giống bù câu đó, đó là, là, là, là, hiện giờ cái giống nhỏ đó mình không xài nữa bây giờ đây mình là, à, là xài là, là, pháp thường à, titan thái có hai loại giống đó còn bà con nào thì nuôi giống nào thì bà, bà con tùy bà, bà con lựa chọn là nuôi là tùy bà con ờ, chọn giống nào đẹp có nào kinh tế thì cứ ấy ờ, cứ nuôi còn mình nuôi này là thấy kinh tế cao nói chung là bà con nông, nông dân nào muốn à, cần mà tìm hiểu cái kinh nghiệm nuôi thì cứ liên hệ mình đúng không ạ đúng ai mà ờ, nuôi bồ câu mà chưa có kinh nghiệm thậm chí mình tới nhà mình chỉ mà mình mới đi nghệ an mình chỉ đây mình chỉ cho người ta để đạt hiệu quả cao rồi nhiều lúc đó nha tết nhất hay là, là hai mình đi đâu lỡ đường không có chỗ mình ghé vô người ta còn cho mình <laughs> uống đi nước chứ không có gì hết mình đây là mình không cần gì nữa mình xin nói thật mình không cần gì nữa mình ờ, vất vả và mình ờ, nhiều lắm rồi hôm nay mình nói chung là mình ờ, chỉ biết đi chỉ cho người ta làm sao giống như mình thôi rồi chào các bạn à, xin uh, chào tạm biệt anh em nhé dạ.